không <laughs> 네, 제가 아는 동생을 평소 알고 지내는 동생을 만나러 갑니다 알고 있는지는 오래되지는 않았지만 그래도 이 친구랑 연락을 주로 자주 하면서 그렇게 시간을 보냈었고 어, 특별하게 뭐 연인 사이 이런 건 아니고 그냥 친구로서 지낸 시, 간이 있었는데 어, 이 친구가 자기가 일하는 곳을 초대를 했어요 그래서 한번 놀러 가보도록 하겠습니다 여러분 네 도착 도착을 했습니다 여기가 어디냐면 앞에 보이겠다 아 맞다 안으로 가? 어 들어가 보시죠 bao <laughs> Quê, em khỏe không em khỏe à, hôm nay là anh muốn gấp em em làm việc ở đây mấy tháng hơn 2 năm hơn 2 năm ừ. em tên là gì? Nhi chúng chúng ta gặp mấy tháng Ba tháng Ba tháng chưa ở 3 tháng thấy rồi 3개월 전에 알고 지냈어요 정말 막 유흥 쪽에서 이렇게 해서 알게 된 것도 아니고 우연히 기회가 돼서 어, 참 이제 좋은 인연으로 발전을 했는데 only just friend입니다 그쵸? 공달랑하니까 음, 어, 이 여성분은 이제 여기서 일을 하고 있는데 여러분들 궁금해 하실 것 같아요 여기는 이제 카페 018 컴모땅 제가 알아보니까 이 카페 0118이 굉장히 유명하더라고요 한국으로 치면은 다방 같은 개념이고 여성분들과 대화도 나누면서 차 한잔 할 수 있는 그런 곳입니다 많은 유튜버분들께서 이쪽으로 오셔가지고 어, 여러 가지 촬영도 하고 하셨지만 제 생각엔 그렇습니다. 여기가 베트남어가 좀 유창하게 되면 물론 어, 즐겁고 유익하긴 하겠지만 베트남어를 배우시는 분들도 이곳에 오면 굉장히 도움이 많이 될 거라고 생각이 듭니다. 한국말을 하시는 분들은 많이 없고요. 어, 중국어. 중국어 알잖아. 응? m b t MBA 중국. 중국? 응. 어, 혹시요? 조금 잘한답니다. 저는 람비의 못한 기엠바를 Tiền lương, 어. t i p đúng không tất cả? 어. k h 하나로 치면은 대략 한 120만 원 정도? 네, 120만 원 정도 돼요. 와, 너 부자구나. 응. 친하게 들어줘. <laughs> 하게 지내자. 털tiền mà. Chút xíu mà. 털tiền. Thu một số. 돈 없어? <laughs> em em 많으니까. 28. 어, 근데 28살 같지 않은데? 진짜로? 눈 봐봐, 왕눈이야, 왕눈이. 어, 나 이거 할 Nhiều. nhiều nhiều à? Trung Quốc nhiều hơn. Người Hàn Quốc một chút. một chút. Ừm, khách là bình thường số tip em Ừ. bao nhiêu? Bình thường 100, 200, 3, 300. ba nếu mà thích thì sẽ cho nhiều hơn Ồ, khách là người số nhiều nhiều không ở đây không được đúng rồi ừ. nhưng mà khách phơi em ờ. bùm buồn nhiều không chút xíu phơi nhiều không chút xíu, chút xíu. em nổi không được ờ không Ồ, được Ồ, ừ. ở đây không được ừ, không ừ. được em quê ở đâu ạ hóa ngãi hóa ngãi ừ. hóa ngãi là anh biết không không biết chưa biết ờ, Đà Nẵng, ừ. Thọ An À, 거기. Chạy xe máy hả? 음. Không, không chạy xe máy. Không được hai xe máy. Xe máy xa lắm. Xe buýt được. Ừ, đúng rồi. Không thì máy bay. À, máy bay. máy bay là hai tiếng. Không, không phải ừ, hơn một tiếng. Một tiếng. 못 뛰나? Một tiếng. 아 맞네 못 뛰이네 왜냐면 다낭 간다고 생각하면 된다 야 이렇게 멀리 왔구나 그럼 엠송 못 미나 Ừ. anh mua không <laughs> nhà của em không được không được hả ừ. không được không phải bạn trai anh không có bạn gái mà nhưng nhưng mà chúng ta xem xem dễ yeah, anh đi nhà của em được không không, không được là <laughs> làm biết mấy ờ, tiếng hả tám tiếng tám tiếng tám giờ tám giờ tám giờ rồi à, đi về nhà bốn giờ ừ, hôm nay có khách nhiều không Hôm nay không không có không có à một anh một miếng nào một miếng em làm việc một tháng mấy ngày Làm 30 ngày, một tháng 30 À. ngày Holiday không được nghỉ 아 홀리데이가 없다고? ờ, Nếu mà nghỉ holiday phạt 1.500 Anh hiểu không? Hiểu không? 까, 깐다는 소리가 나는데 음. 기본급에서 아 뭐 있냐 làm việc Ừ. cái này một không không một tám ờ, không một không một tám không không một tám là gì là tên tên cà phê 그러니까 tên là nem nem 그냥 이름이래요 뭐 뜻이 뜻이 있는 게 아니고 그냥 이름이라고 합니다 여기 오시면 다양한 여성분들을 좀 만나실 수가 있어요 우리 니 같은 경우도 어, 여기서 계속 한 달에 30일 정도 근무를 하고 있고 쉬는 날 없이 일을 한다고 하니까 언제든지 만나실 수 있고요 Ở đây nhân viên chuyên hành có một người Bố làm muối tối Bố muối à? Làm muối tối, biết nói tiếng Hàn Đẹp không? Đẹp gái Đẹp gái à? 물론 저는 이제 다른 다양한 여성분들을 만난 게 아니고 어, 이 친구를 알게 되어서 여기 왔지만 어, 여기 여성분들의 미모가 상당하더라고요 그래서 여러분들도 가끔씩 어, 외로우실 때 한번 오시면 좋을 것 같고 베트남어를 모르시게 된다면 아마 좀멀쭉하게될 수 있는 상황이 좀 있을 수가 있습니다 베트남어를 조금밖에 모르지만 대화를 할 때좀벽 같은 것도 있고 답답한 것도 있기 때문에 베트남어를 배우고자 하시는 분들이나 배우셨다면 여기 오셔서 이런저런 토킹 어바웃을 하시는 것도 좋을 것 같습니다 깜깜하지 từ từ từ từ ạ à? tìm từ từ ừ. không cần gấp anh học tiếng việt bao lâu tiếng việt là chưa học không học ừ, chưa. chưa học nhưng chưa học tiếng việt nhưng tại sao biết nói tiếng việt ờ, anh sống hà nội ờ, nam hồ chí minh ừ. tại ừ. ừ. ừ. tự tự nói chuyện tự ừ. biết giỏi quá không đi học nhưng mà biết nói giỏi quá bây giờ anh giống người Việt Nam rồi không <laughs> tốt người không tốt tốt mà em em là hiểu à, hiểu hiểu, à? anh nói à, ok cảm ơn chị <laughs> tại sao ba chưa có bạn gái à, tại sao không cần là anh anh thích làm việc youtube oh. ừ, hiểu không lúc trước có bạn gái ở việt nam không ấy là lúc trước có không sau đấy à, anh muốn đắp bạn gái người Việt Nam à. bây giờ chưa gặp người cũ tôi chưa sẽ gặp cô gái cô gái <laughs> ba bao nhiêu tuổi bố của tôi là 40 tuổi 40 tuổi tại sao mặt trẻ quá nhìn ông ba giống như 30 34 35 ồ oh. <laughs> không phải đấy anh giá rồi giá rồi 여기 Giảng viên là bé mới à? hai mươi hai 2, ba người hai ba người ba khi nào đi về Hàn Quốc? Bạn đi về Hàn Quốc uh, ngày chín tháng 11 ừ, chín tây ngày 11 ừ. ba thích Việt Nam không? Thích, thích còn rất thích về Việt Nam Nhưng mà em thấy là Hàn Quốc ba có giống như vậy không? Thích như vậy không? À, có, có Có? nhưng mà casino không có Ồ. Ừ anh là anh muốn là làm việc chăm chỉ ở đây biết thư là từ từ từ từ nổi tiếng ừ. và nói tiếng ừ. nói tiếng không thì à ừ. nhé nổi tiếng nổi tiếng rất là nhiều người coi ở ba ờ, <laughs> nhiều mới hả ờ nè ừ. không sao ba không sao hả không sao không sao wow. 그렇게 개방적이야 얼굴 나와도 상관없답니다 사실 이런 데 오면은 이제 창피하고 막 이렇게 가리고 막 이렇게 하는데 뭐 우리는 브랜드 브랜드니까 어. 괜찮아요 오빠 làm youtuber 응. bao lâu rồi? 음, 뭐 làm youtube 9tháng 9tháng? 응. 오, biết tiền nhiều nhiều? không phải không phải chút một chút bao nhiêu bao nhiêu một tháng <laughs> 여러분 죄송합니다 수입 공개는 안 됩니다 자 오늘은 그러면 여기까지 하고 네가 여기서 열심히 일하고 건강하게 잘 지내는 모습을 연락을 통해서 지켜보도록 하겠습니다 행갑 라이 오케이 행갑 라이 라이 행갑 라이 또 만나요 또 만나요 음. 또 만나요 음. 바이